Ambe cầm súng bước về phía trước, ánh mắt trở nên vô cùng kỳ dị. Cô ta cầm súng rồi tạo dáng trước mặt bạn trai. Jack vẫn còn đứng đó khen bạn gái xinh. Tiếp đó Ambe chĩa súng về phía Jack. Jack tưởng rằng Ambe chỉ đùa bảo cô ta đừng đùa nữa. Quỳ xuống, mau quỳ xuống. Get on your knees. Jack hoảng sợ không hiểu chuyện gì. Anh ta cố ý tỏ vẻ điềm nhiên quỳ xuống. Close your eyes. What are you... Jack bất lực chỉ đành nhắm mắt vào. Nhìn bạn trai nhắm mắt, Ambe rất hài lòng. Tiếp đó cô ta bảo Jack đếm đến 10. Cô ta bước đến ghé vài tay Jack nói. Slower. Jack mở mắt ra, con mẹ này định bày trò gì không biết. Amber điên cuồng chạy trong rừng, thỉnh thoảng còn ngoảnh đầu lại nhìn. Nụ cười của cô ta vang vọng khắp rằng, mà không biết đang tự mình đi tìm đường chết. Cô ta cười vui vẻ chạy đến bên hồ muốn nhảy xuống hồ lặn. Trong lúc cởi đồ còn không quên quay lại nhìn xem bạn trai có đuổi theo không. Một lúc sau thì cởi sạch sẽ. Cứ như vậy Trần Như Nhượng bước xuống hồ, còn phấn khích tập bơi chó dưới hồ. Bơi vui không gì bằng. Cô ta quay lại nhìn, Jack vẫn chưa đuổi đến, trong khu rừng tĩnh lặng chỉ có tiếng chim hót, nước trong hồ cũng tĩnh lặng đến đáng sợ. Khi Amber lần nữa nhô đầu lên mặt nước, cô ta nhìn phía trước ngây người. Bên bờ xuất hiện một người đàn ông lạ. Anh ta tham lam nhìn Amber còn không quên chào hỏi, còn hỏi cô ta có phải nước hồ mắt lắm không. Amber có hơi sợ nhưng vẫn cố tỏ vẻ điềm nhiên. Cô ta không rõ tại sao đột nhiên lại xuất hiện người này, cũng không rõ tại sao bạn trai vẫn chưa đuổi đến, càng không biết bản thân sẽ xảy ra chuyện gì. Amber cởi sạch quần áo trần như nhộng nhảy xuống hồ tắm, vừa lặn một hơi nhô lên đã thấy trên bờ có một người đàn ông lạ, Cô ta bơi về phía khác nhưng người đàn ông kia vẫn đi theo cô ta. Are you following me? Just enjoying the view. You're bad. Amber nhìn xung quanh, Jack vẫn chưa đuổi đến. Trong lòng cô ta vô cùng sợ hãi nhưng trên mặt vẫn giả bộ điềm nhiên. Ambe có hơi căng thẳng nhưng không dám để lộ. Cô ta cố tỏ ra điềm tĩnh hỏi người kia có nhìn thấy có người quanh đây không. Thực tế cô ta đang muốn nhắc người đàn ông kia là Jack đang ở quanh đây và người đàn ông này không hề có phản ứng, thậm chí bước đến bên bờ hồi quỳ xuống, cười với bộ mặt nham hiểm. Hắn ta nói với Ambe mấy chuyện không đâu, còn nói mùi dây tây trên người cô ta rất thơm. Am bé liếc mắt nhìn phía sau anh ta, quần áo của mình ở đó, phải làm sao đây? Cô ta giả bộ bình tĩnh nói đang đợi bạn trai. Về sau dần dần bơi ra giữa hồ, và lúc này cô ta đã ngâm trong hồ khá lâu. Trong lòng căng thẳng cộng thêm nước lạnh khiến cô ta bắt đầu run lẩy bẩy. Người đàn ông gọi cô ta lên nói rằng hắn ta sẽ không nhìn trộm. Am bé nói bản thân chỉ muốn bơi một chút để chờ bạn trai. Người đàn ông càng quá đáng hơn nói rằng Jack sẽ không đến. Look, man, if you don't get out of here soon, he's probably gonna kick your ass. I doubt it because he's dead. Amber ngây người, cô ta hét lớn gọi tên của Jack nhưng không ai đáp trả. Cô ta vội vàng bơi ra giữa hồ, không ngó ngàng đến người đàn ông trên bờ nữa. Khi cô ta bơi ra đến giữa hồ quay lại nhìn, người đàn ông đã biến mất. Cô ta cẩn thận nhìn xung quanh không có ai, vội vàng chạy lên bờ chân tay loạn xạ mặc quần áo. Jake! Jake! Trong khu rừng vắng không hề có tiếng của ai. Cô ta chạy một mạch đến xe. Amber không đi tìm Jack mà lái xe bỏ chạy khỏi đây. Cô ta tưởng rằng Jack đã gặp chuyện, nhưng lúc này, điện thoại vang lên, là Jack gọi đến. Còn sau lưng Amber xuất hiện một bàn tay chậm chậm thỏ về phía đầu cô ta. Đây là một bộ phim ngắn kinh dị. Cánh tay xuất hiện cuối cùng trong phim không nói rõ là của ai. Tôi cho rằng tiêu rồi, con à này chắc chắn không thoát được. Tiện thể nhắc nhở mọi người đi chơi nơi hoang vắng đừng có làm mình làm mẩy. Kẻo mất mạng lúc nào không biết đâu. Bộ phim hôm nay đến đây là hết, cảm ơn đã theo dõi.